Hello, chào mọi người Mình hướng dẫn các ờ, bạn cách ờ, setup cái con ờ, DJ Ergo của Pioneer này nhé Con này là mình có thể dùng được với Virtual DJ bản LE và Serato ngày xưa là bản Serato Intro bây giờ là bản Live kết nối à, máy với cả nguồn điện bằng cái cáp USB nhé cáp USB à, cắm vào laptop hoặc là máy tính của các bạn nhé đấy thì cái này nó ăn nguồn điện luôn vào vào vào à, qua máy tính đây sau này nó có một cái tất bật nguồn đầu tiên bên trái là cái cái đường ao master ờ, 1 nó là ao 6 ly mình kết nối vào đây cũng được đường ờ, thứ hai là đường hoa sen còn đường này đường ống ích mình dùng cắm ống ờ, ích để dùng như cắm điện thoại hay là cắm tín hiệu nào đấy vào đấy đây mình dẫn cách nghe rất theo máy nó có một cái phần mềm nhưng mà cái máy này máy cũ mình đã copy cái ờ, phần mềm của nó vào laptop của mình rồi đây mọi người này nhìn mình sẽ cài cài đơn giản đầu tiên mình cài driver này. cài driver nhé cài những index thôi như bất kỳ một phần mềm nó khác rất đơn giản xong à, driver này vừa mít tươm mình dùng cho win mình cài bản trên còn nếu mà dùng cho mac mình cài bản dưới mac thì không cần à, không cần driver win cần driver kia này này mình có cái kia này, mình kết vào xong nên là đấy. nếu một cái máy nó mới cứng ấy, thì nó có cái đĩa cài theo nữa. Đấy, đây này. ok các bạn lưu ý này khi mà mỗi lần mình bật uh, phần mềm lên này nó đều hỏi như này nhá ý, ý nó muốn hỏi là mình có update lên vơ mới không này mình đừng nhấn z nhé mình nhấn no tại vì cái bản này nó là bản lời e dành riêng cho máy này khi mà mình dùng cái gấp lên cái vơ mới nhất ấy thì nó chỉ được 10 phút thôi là nó out có một số bạn bảo là crack được ấy, thì là mình cũng không khuyến khích bởi crack là người ta crack là ăn cắp này là công sức của bao nhiêu ờ, người người ta nghĩ ra mình lại đi crack Đấy, nếu mà muốn dùng cái bản full ấy thì mình nên mua mua thì mình có cái tài khoản Mastercard hoặc là PayPal mình mua mình mình cứ dùng cái phần mềm mà ờ, trong máy thôi cái nôm nhé đấy bây giờ chúng ta ăn về ăn đấy ăn mình setup lại cái uh, nhậu ra sau cạc em ném vào con rồi Đâm. Đấy. ra cái này mình để như này nó sẽ không ra tiếng ờ, bởi vì mình, mình phải setup lại không ra tiếng từ từ từ cái máy đâu mà ra tiếng từ laptop ấn như này là đầy đủ này đấy Đấy. thì cái cái phần sao này này mình chọn cái sao tức là cái, cái driver mà mình vừa mới setup nãy ở đây của mình rất là nhiều driver mình chọn cái driver bạn vào cái phần mà vào cái cái, cái đường link ở xe ô tô cũng com rồi nhá đấy rồi com rồi cần lập cái ơ cao ở đây mình đã có ơ cao là lập đơn giản rồi mình cứ ờ, mình mail của mình vào được và mình ấn ờ, đăng nhập để ờ, đăng ký nó hỏi như nào mình làm như vậy là xong đây mình đã, đã có cao rồi cho tôi bản line thì riêng cái đầu của mình không dùng bản pro nhá mọi người lưu ý nhá nếu mà dùng bản pro thì mình phải mua đấy mình tải cái này về tải cái này về tải bản line về chủ xe tô vừa rồi mình tải về những cái nickname thôi là xong rồi ra cái uh, xe tô line này đây mình dùng bình thường dùng này mình bạn này Đấy. chung là đơn giản lắm mọi người cứ làm thử nhé